Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay các tỉnh miền Bắc chịu tác động đơn thuần của đới gió Đông Nam liên tục đẩy mây ẩm từ ngoài biển vào. Trong đó vùng chịu tác động chính là các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, nên ở đây tiếp tục duy trì trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Đến trưa và chiều trời tạnh giáo hơn, nhưng do trời nhiều mây, cộng thêm với độ ẩm trong không khí cao, nên nhiệt độ trong ngày không tăng nhiều. Mức nhiệt cao nhất hôm nay chỉ dao động từ 22 đến 25 độ. Còn đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Tác động của gió đông nam ẩm đến khu vực này ít hơn nên ở đây chủ yếu có mưa nhỏ và sương mù rải rác vào đêm và sáng sớm. Còn trưa và chiều nhiều nơi vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía Tây phổ biến ở ngưỡng 25 đến 27 độ. Dự báo trạng thái thời tiết có mưa nhỏ này sẽ còn duy trì cho đến ngày 13 tháng 2. Sau đó từ đêm 13 tháng 2, khi một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh tràn xuống nước ta sẽ khiến cho mưa rào rải rác xuất hiện. Sau đó khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh, Bắc Bộ chuyển tạnh giáo trời rét trở lại. Gió đông nam ẩm cũng tác động đến phần phía bắc của miền Trung gây mưa nhỏ và sương mù cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong sáng nay, tình trạng mưa ẩm này vẫn tiếp tục duy trì nhưng tập trung ở các huyện ven biển. Nhiệt độ cao nhất ngày tại đây cũng chỉ vào khoảng từ 23 tới 26 độ. Trong khi đó, phần còn lại của miền Trung, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trời có nắng từ sáng và kéo dài cho đến chiều. Nhiệt độ vì thế cao hơn, giao động từ 26 đến 31 độ. Sau đó dự báo khoảng từ ngày 9 tháng 2, khả năng khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa rải rác trở lại do tác động của khối không khí lạnh, tuy nhiên thì lượng mưa sẽ không nhiều. Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay thời tiết hầu như chưa có biến đổi gì, cả hai khu vực vẫn duy trì trạng thái khô giáo không mưa, ban ngày trời có nắng. Ở Tây Nguyên nhiệt độ là từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ngày sẽ từ 32 đến 34 độ. Riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.